Thank mm -hmm. you. se sent el buit de l'univers. I el teu crit se sent el buit de l'univers, el buit de l'univers. categoría.